bạn có thể giúp trẻ phát triển kỹ năng nhận biết chữ cái bằng cách chơi trò săn tìm chữ cái. Bạn có thể làm cách này mỗi khi nhìn thấy những chữ in. Bạn có thể hỏi trẻ, cha, mẹ, thấy một chữ bắt đầu bằng chữ sờ, con có thể tìm ra nó không? Và trẻ có thể tìm ra chữ đó. Hoặc bạn có thể hỏi, cha mẹ, thấy chữ cơ, nó ở đâu vậy? Bạn cũng có thể khuyến khích trẻ chọn một chữ cái và bạn thử tìm nó. Hoạt động này sẽ nâng cao kỹ năng nhận biết ký từ bảng chữ cái của trẻ.